Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của Viettel 88 Và chủ đề ngày hôm nay mình sẽ làm video để giới thiệu các bạn Tư vấn cho các bạn chọn những chiếc laptop phù hợp với nhu cầu công việc học sinh sinh viên Và các bạn làm công việc văn phòng với tầm tiền khoảng 10 triệu đồng Đến sau đây mình sẽ nhờ bạn Ngọc Ánh để tư vấn giới thiệu cho anh em là những chiếc máy phù hợp công việc đó Thì xin mời Ánh có thể giới thiệu cho mọi người được không? Dạ vâng, trong tầm 10 triệu để phục vụ nhu cầu công việc văn phòng học sinh sinh viên dễ dàng di chuyển đi lại thì có thể các bạn có thể chọn rất nhiều mã máy ví dụ như Dell, HP, Asus hoặc Lenovo hiện tại ở đây thì em đang có sẵn hai mã máy đó là của hãng Dell ở đây thì trên tay em đang cầm mã máy Dell 7280 với cấu hình i5 7300 8 ổ SD256 màn hình 12.5 inch HD ờ, ở đây thì đối với máy 7280 thì về hệ bàn phím thì có bàn phím đèn sáng và bàn phím nổi cao nổi cao nên khi gõ phím các thứ thì các bạn sẽ không bị cảm giác bị mỏi các khớp ngón tay về chuột thì rất là mượt chuột bàn di của đeo thì rất là mượt khi mình làm sẽ không bị cảm giác giật nát màn hình thì màn hình 12.5 inch HD nên rất là sắc nét cho các bạn về cân nặng và hình thức bên ngoài thì máy này khá là mỏng nhẹ vì mang trên mình hình thức là màn 12.5 inch vỏ với lại vỏ vân carbon nặng chỉ khoảng 1,2 kg thôi về cổng kết nối thì tuy là máy mỏng nhẹ nhưng mà vẫn đầy đủ các cổng kết nối như mạng nam usb type c tai nghe 3.0 và cổng sd ở bên này thì có hỗ trợ cổng HDMI và USB cho các bạn nên rất là tiện lợi dòng máy nhỏ nhưng mà cũng rất đầy đủ cổng kết nối đúng không? Đúng thì ờ, các bạn làm cùng văn phòng hoặc có sinh viên các bạn cần kết nối các thiết bị ngoại vi cũng rất là đơn giản và thuận tiện thì ờ, với dòng máy này thì thời lượng pin ờ, nó có được lâu không em? pin thì lâu nếu mà đối với những người mà chỉ dùng văn phòng các thứ các bạn thì thời lượng pin dao động khoảng khoảng 3 đến 4 giờ dùng liên tục còn nếu mà anh xem youtube hoặc xem phim những cái video có độ phân giải cao thì nó dao động khoảng 2 giờ ok nói chung là với chất lượng là pin như thế cũng là khá là ổn trong công việc uh, văn phòng hoặc các bạn là sinh sinh viên à, dùng để học tập uh, em uh, dòng máy này thì cơ hình như vậy với cơ hình như vậy thì uh, khoảng giá của hiện tại là bao nhiêu tiền ở thời điểm hiện tại với cấu hình như thế này thì đang có giá là 10 triệu 200 nghìn đồng okay. ngoài ra thì anh có thể chọn thêm màn to hoặc màn nhỏ tùy theo nhu cầu người sử dụng đây là màn 12.5 inch ngoài ra thì bên có mã màn 14 inch nữa à, như anh thấy đây đây là màn hình 14 inch về hình thức thì nó cũng không khác ờ, không khác nhau là nhiều cùng chung một màu đen vì nó là truyền thống của hãng đeo rồi đây mã em đang cầm trên tay là neo 7450 với cấu hình i5 5300 58 ổ ST256 và màn Full HD đây là mã 14 inch nên các bạn thấy viền nó vẫn hơi dày một chút nhưng không sao cầm cũng rất là nhẹ cân nặng của nó cũng chỉ dao động vào khoảng 1 cân 3 đến 1 cân 4 thôi ạ à. Đồng gọt cái bon nhiều cái bon rất đúng là nhẹ đúng không? Về bàn phím và chuột thì cũng không khác nhau là nhiều nhưng mà đối với lại màn 14 inch thì sẽ có thêm chip point chip point ở đây thì nó có thể thay thế chuột nhưng mà hình như là đẹp thôi chứ em thấy tóc cực dùng nhiều nhưng mà đáng kể quá nhiều chủ yếu là dùng bàn di và chuột ngoài. à, đây là điểm khác biệt giữa màn 14 inch và màn 12 về cổng kết nối thì màn 14 inch thì sẽ có nhiều cổng kết nối hơn nhưng mà thay vì kết thay thì thay vì được thiết kế ở các bên hông như thế này thì đã được thiết kế ở đằng sau như thế này rất là tiện đây là mạng nan vẫn có đầy đủ mạng nan USB HDMI USB 3.0 và cổng sạc không không khác về nhiều đúng không để không kết nối thì khác về như mình thấy là nó chỉ khác về, về thiết kế một chút như là độ phân giải kỹ thuật màn hình à, với cấu hình của chiếc 7450 ờ, này thì giá thời điểm này là bao tiền em? à, đối với lại mã 7450 này thì đang có giá hiện tại là 8 triệu 800 nghìn đồng à, tức là vậy là, là, là anh thấy nó rẻ hơn cái dòng à, 2 triệu 50 ngàn đúng không? Đúng rồi. Nó rẻ hơn là vì đời của con bảy hai tám mươi này cao hơn bảy bốn năm mươi này một chút. Tức là máy con này đời hai nghìn mười bảy còn mã này thì đời hai 2015. Ờ, à, như thấy là con bảy bốn năm không thì là sử dụng ờ, con chip i5 thế hệ thứ năm đúng không? Là con không này sử ờ, dụng chip i năm nhưng mà thế hệ thứ 7. Thế hệ cao hơn, cao cấp hơn. Okay. thời lượng pin của dòng 7450 thì có khác gì so với con 7280 không? À, dòng 7450 này đời trước hơn một tí nên cell pin của nó sẽ nhỏ hơn một chút nên ừ. thời lượng trung bình của nó chỉ dao động vào khoảng 2 2 đến 3 giờ thôi chứ sẽ không được 4 giờ giống như của 7280 đúng rồi ngắn hơn một chút ạ ừ. vì với lại là độ phân giải màn hình của nó là màn 14 inch Full HD nên sẽ tốn pin hơn so với lại dòng 12 inch và HD à. Ờ. màn của nó bao giờ cũng tốn nhiều pin hơn vì độ phân giải của nó cao hơn nó phải phân ảnh ừ, hình dạng tức là siêu cái 7450 này là màn hình Full HD trong hết nên nó sẽ tốn pin so với lại màn HD thì ờ, ở ngoài hai chiếc máy này ra thì ờ, mình em có thể tư vấn cho mọi người một vài máy khác để mọi người chọn lựa được không? Ờ, ngoài ra thì bên em còn có 840 G3 với lại eh, Asus VivoBook những 840 G3 với cấu hình i5 6003 58 ổ SD26 và màn 14 inch Full HD thì đang có giá là 9 triệu 200 nghìn đồng đấy là của HP đúng không? Đúng rồi còn của ASO thì sẽ có cấu hình là i5 8265U RAM 4 ổ SD 128 cộng HDD 500 thì đang có giá là 8 triệu 900 nghìn đồng rất là nhiều cấu hình và nhiều sự lựa chọn dạ. ờ, Thế thì uh, ngoài ra em cũng tư vấn thêm mọi người lên ờ, chọn một loại ổ cứng nào và với dung lượng khoảng bao nhiêu thì phù hợp với công việc học cho sinh viên và các bạn làm văn phòng được không? Đối với bản thân em thì với những người sử dụng văn phòng và học sinh sinh viên cần lưu trữ nhiều file ảnh và file tài liệu thì mọi người nên chọn cấu hình ổ SD256 lưu trữ vừa thoải mái mà ổ cứng SD256 thì tốc độ sẽ nhanh hơn ổ HDD và hiện tại thì xu hướng của người Việt Nam thì đang thích nhanh thích mạnh thì mọi người đang chọn là ổ cứng SD rất là nhiều thế nên mọi người là nên chọn ổ cứng SD còn dung lượng thì em nghĩ là nên chọn ổ cứng 256 thì sẽ phù hợp hơn thay vì mình mua ổ cứng 128 ở thời điểm hiện tại nhưng mà sau này nhu cầu nhiều thì sẽ phải nâng cấp là SSD thì ờ, như anh thấy là thời điểm này hầu như mọi người gần như chuyển hết sang SSD để cả các dòng máy cũ đã từng mua là HDD nhưng mọi người đều nâng cấp lên để nó cái ờ, tốc độ xử lý nó nhanh hơn dạ. cũng như là cái ý em nói là cái ổ cứng dung lượng 256 GB 256 GB thì nó vừa phải hơn nó không quá cao dạ. tập tiền vừa phải và nó không bị ít như 128 vâng, ok cảm ơn rất là nhiều à, ngoài ra thì em thể giới thiệu về chương trình khuyến mại tại người dân tạo không khi mua máy tại làng mình ờ, đối với máy cũ hay máy mới mua tại những cái thẳng tám thì bên em đều có hỗ trợ chương trình là bảo hành 12 tháng về phần cứng của phần mềm và vệ sinh tra keo làm sạch máy thì nó hỗ trợ chọn đời ờ, quà tặng bên em thì có thường là ba lô chuột ờ, và bàn di chuột hỗ trợ khách combo đầy đủ luôn ờ, và tất cả là quý khách hàng đã mua máy tại Viettech 8 thì bên em sẽ có chương trình là vệ sinh máy miễn phí cho năm người thân của khách hàng khách hàng có người thân cần vệ sinh máy cần cài đặt lại máy hoặc là cần hỗ trợ gì đấy bên em đều hỗ trợ miễn phí và không mất phí gì ok rất tuyệt vời và khi khách hàng mua máy lần hai sẽ được giảm trực tiếp 300 nghìn trên máy oh, tức là khi um, uh, anh mua và mua tiếp con thứ hai sẽ được giảm 300 nghìn đúng không? Đúng Hoặc là có thể là anh giới thiệu người thân bạn bè của anh cũng đều được giới thiệu uh, được trừ 300 nghìn trực tiếp trên máy luôn. Rất tuyệt vời, rất nhiều chương trình khuyến mại, những quà tặng à, ờ, còn câu hỏi nữa mình hỏi anh là uh, vào cái mùa dịch này mọi người ngại di chuyển chúng ta có chương trình hỗ trợ giao hàng tận nơi như thế nào không? Dạ vâng, về ship hàng thì bên em có nếu mà mọi người ở trong nội thành hay ngoại thành Hà Nội thì bên em đều có ship hàng tận nhà. Ở các tỉnh thì bên em sẽ có ship code hoặc là ship ừ, từ đường bưu điện đúng không? Đúng rồi, ship các đường bưu điện chuyển phát nhanh cho mọi người đến tận nhà và mọi người không phải trực tiếp đến cửa hàng. Về phần mềm các thứ hai bọn em đều có thể hỗ trợ từ xa được. Ok, rất là tuyệt vời. Uh, và có lẽ video của anh em mình ngày nay sẽ tạm dừng ở đây cảm ơn anh à, Anh rất là nhiều cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Điều Điểm tám ngày nay thì các bạn à, nếu là xem theo dõi video thì đừng quên nhấn nút like subscribe thì kênh để ủng hộ của mình và anh em mình cũng như nhấn nút chuông để nhận thông báo mỗi khi mình ra video mới nhất để giới thiệu về các dòng sản phẩm hiện tại đang có tại cửa hàng cũng như các dòng máy nào phù hợp nhu cầu công việc của các bạn cảm ơn rất là nhiều đã theo dõi video của mình ngày hôm nay xin chào và hẹn lại các bạn các video tiếp theo